mình là Simi Chao đây xin chúc các bạn các bạn xem video của mình có một ngày vui vẻ mình thay nước mình thay nước mình à, mình sẽ xài một cái chai nước suối đây. uống rồi mà xài nước suối mình sử dụng rồi rồi mình à, phải giữ lại cái nắp để mỗi lần mình thay nước nó sẽ không bị à, thay đổi cái bố cục của mình ha các bạn cái video hôm nay của mình á là cái video nói về cái sự thay nước của mình hàng tuần Đấy, mình chăm sóc riêu của mình hôm nay là ngày 16 tháng 7 cái bể của mình ra đời cách nay hơn một tuần bạn thấy riêu xanh mướt không là do mình à, kiểm soát nhiệt độ rồi à, mình chăm à, nước mới rồi mình chăm thêm là CO2 dạng lỏng cho nên nó mới có những cái bước phát triển mới là cố gắng chăm sóc làm sao cho những riêu này lúc nào nó cũng xanh à, phát triển thêm nó liền mạch nó thêm một bãi cỏ giống như một bãi cỏ xanh thì thì lúc đó mình đã có một cái sự tiến bộ à, trong cái thủy sinh này rồi tiến bộ nhỏ thôi chứ không gọi là tiến bộ vượt bậc gì được hết tiến bộ nhỏ cũng đủ rồi à, mình làm để mình ngắm mình làm để mình trải nghiệm coi cái sự thử thách của mình tới đâu đó có mình có làm được như vậy không đó. mình làm đúng những gì ở trên diễn đàn chỉ bảo những gì thay nước hàng tuần hàng tuần mình thay nước hai lần đấy rồi mình chăm CO2 rồi mình chăm phân bón cho lá phân bón cho riêu rồi à, nhiệt độ nước vẫn để mát khoảng 24 25 độ để cho riêu nó phát triển xanh mướt à, xanh rồi các bạn sẽ thấy được sự thành quả của mình mình hưởng thành quả của mình làm thì nếu nó phát triển xanh một người mới tập chơi như mình như vậy thì cũng phải thỏa mãn cái sự của mình chứ nếu như các bạn à, chơi à, chơi cái bể mình hoặc là chơi cái cách bố cục của mình thì các bạn Đó, thì các bạn có thể bỏ qua cho mình nha chứ đừng có nặng nặng lời với một người mới chơi như mình thì nói chung là phí cái lời của các bạn phí cái lời quá cái bể này á, là cái bể ờ, ra đời chậm nhất khi bằng là sinh sau để muộn nó được lập sau hai cái bể kia Đấy. cho nên riêu ở đây á đó, riêu ở đây nó không được xanh Đấy. nó như vậy là nó bữa hổm nó còi cọc lắm mấy bạn nó còi cọc lắm bữa nay nó được như vậy là mình cảm thấy nó ok lắm mấy bạn thì riêu này tùy theo mỗi chỗ bán thôi chỗ thì bán riêu ờ, riêu nó xanh mướt chỗ thì bán nó riêu nó như vậy thì mình theo mình đó thì chơi thủy sinh đó và cũng theo những cái nhà chuyên nghiệp thì các bạn chơi thủy sinh thì các bạn phải ngồi ngắm nó à, bỏ thời gian ra ngắm nó rồi à, bỏ thời gian ra thay nước chăm sóc thêm CO2 thêm phân nước rồi cho nhiều tháng như vậy đó nhiều tháng như vậy đó nó mới đẹp và nó đẹp thì cái thành quả của mình đó thành quả của mình làm nó mới đã nó mới sướng các bạn chứ đâu phải mình à, mình bỏ tiền ra mình bỏ tiền ra mình mua mình mua mình mua một cái bể để người ta tự làm set up layout tất cả hết mình chỉ bỏ tiền ra thôi thì cái cảm giác đó cảm giác đó nó không sướng bằng cái cảm giác mình tự làm các bạn nếu mà các bạn à, đồng ý không các bạn đồng ý với mình không các các bé mà các bạn tự làm tự tìm hiểu tự đủ thứ hết thì nó sướng hay là sướng tự trải nghiệm thì nó sướng với đó mấy bạn khi mà thấy được cái riêu cái thảm riêu nè nó phát triển xanh như vậy á ôi ôi bạn trong một ngày mà bạn coi nó hàng ngày hàng ngày coi nó hàng ngày hàng ngày thấy nó phát triển xanh nước đẹp đó thì mình thấy nó nó đã lắm các bạn trong lòng trong mình mình thấy vui thấy sảng khoái thấy nó không bị chết không bị bực bội trong mình tuy là thay nước rồi à, chăm sóc rồi à, rất là mệt các bạn nhưng mà mình cũng à, mình làm như vậy mình sẽ bỏ đi được cái dựa mà cái bệnh làm biến rồi cái video mình xin kết thúc tại đây chúc tất cả các bạn một gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha